Khanh có một bài hát này à, muốn dành tặng cho gia đình nói riêng cũng như là tất cả những tình yêu, những sự hâm mộ, à, những sự động viên và những sự ủng hộ của mọi người luôn dành cho Khanh. Một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Mời quý vị cùng lắng nghe Ước mơ của mẹ. con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cùng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bật lo làm sao có một bữa cơm no ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là ra đi vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bật lo làm sao có một bữa cơm no rộng lớn con thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm Cảm ơn quý vị rất nhiều.